<clears throat> đây đĩa tàng hình nhé giới thiệu anh em đĩa tàng hình trước anh em đấy, trắng trong ngọc trinh luôn anh em nhé đấy, trắng trắng trong luôn nét như sony luôn anh em nhé trắng trong như ngọc trinh và nét như sony thì, thì mảnh thì có tất cả mọi mảnh luôn đấy, mảnh à, dây này màn khuếch này độ khuếch của nó được 50 mét này đấy, màn điện thoại này độ khuếch của nó thì là khoảng 30 mét <clears throat> hấp vàng còn anh em cài thì anh em cài vào điện thoại của anh em ấy, thì là anh em uh, <clears throat> cầm điện thoại xuống tôi sẽ cài cho anh em và đây là cái phần cái cục phát wifi thì tôi sẽ cài vào cho anh em cái phần mềm ai camera anh em nhé đây cục phát wifi anh em nhé test cho anh em test cho anh em cái màn à, màn dây này, cho anh em nhìn nó rõ nét tôi để góc màn hình đấy cục phát này nhá đấy, đây em nhìn này em chú ý này cho em quay chế độ full hd tôi quay tôi để đây úp bút phát này em em nhìn chưa đấy bốn trắng tinh này nhìn chưa đấy mở mắt ra này đấy bốn trắng tình nhá lại đưa màn dây ra nhá đấy <clears throat> tôi đang mải ba trắng nhá tôi úp bát rồi nhá anh em nhìn chưa đấy, úp bát rồi này nhìn chưa đấy ba trắng tinh này anh em này đấy, úp bát rồi này ba trắng tinh luôn anh em nhá. đấy, nét căng luôn anh em này bài sắp đôi này sắp đôi này đấy, để màn dây góc này cho anh em nhìn cho rõ nét luôn anh em đấy sấp đôi anh em nhá. đấy nét căng luôn anh em này đĩa tàng hình anh em nhá. nét căng luôn ba đen này nét như Sony trắng trong ngọc trên để cái cái cái um, màn khuếch ở góc màn hình cho anh em này ba đen này tôi tôi đang bày ba đen anh em nhé tôi đang bày ba đen tôi úp bát này nhìn này anh em theo dõi này nhìn chưa Đấy, ba đen này em nhìn chưa ba đen xì luôn anh em này nét căng luôn anh em nhé <clears throat> bảy bốn đen này bảy bốn đen nhá Đấy, để màn tê màn khuếch ở góc màn hình này cho bát và úp bát này Đấy, bốn đen xì luôn anh em tứ đen anh em này Đấy, tứ đen anh em nhìn chưa Đấy, úp bát này này nhìn nhá nét căng luôn anh em này đấy, bốn đen xì luôn anh em đấy, mở bát ra này đấy, mở bát ra này, úp bát ra này bốn đen này đấy, anh em nhìn chưa úp đang úp bát vào này nhìn nét căng luôn anh em này đấy nhìn chưa đấy, úp bát này nhìn này bốn bốn đen nét căng luôn anh em này bốn đen này đấy nhìn chưa anh em nhìn chưa đấy, bốn đen này mở bát ra này tôi úp bát vào này anh em nhìn chưa em nhìn này đấy bốn đèn xì luôn nét căng luôn anh em nhé nét căng đấy rất là chuẩn chỉ anh em nhé đấy đây cái đĩa tàng hình thì nhà tôi đầy đủ tất cả form nhé anh em nhé đây là cái đĩa form đĩa 7 anh em nhé form đĩa 7 đấy form này form đĩa 7 anh em nhé còn đây là cái form đĩa 6 anh em form này form đĩa 6 anh em nhé đấy, đĩa hoa anh em nhé nhà tôi đầy đủ tất cả mẫu đĩa đấy thì sau đây là đến ờ, tôi sẽ bỏ cái mình sẽ test cho anh em đến ờ, cái, cái bát tàng hình anh em nhé bỏ cái đĩa này ra và tôi test cho anh em bằng cái bát tàng hình đấy xoay để nét này trắng trong luôn anh em này, trắng trong như là ngọc trinh luôn anh em nhé trắng trong như ngọc trinh luôn anh em này đấy nhìn này trắng trong như ngọc trinh luôn anh em đấy nét như sony luôn cái bát này <coughs> bài cho quần này bài muốn trắng này à, túi trắng anh em nhé, bài cho anh em là túi trắng này test cho anh em để chuẩn chỉ luôn anh em này cho màn dây vào luôn này cũng bát rồi này đấy bốn trắng tinh luôn nét căng luôn anh em này bốn trắng tinh này anh em này đấy, đấy mở bát ra này đấy bốn trắng tinh này đấy đấy đây là bốn trắng tinh nhá tú tôi sẽ cho màn dây này vào nhá cho anh em nhá đấy sau đó tú bát rồi này anh em nhìn này úp bát này đấy nét căng luôn so như Sony luôn anh em này đấy, nét như Sony luôn anh em nhé bài ba đen này à, xin lỗi bài ba trắng này đấy để bàn dây góc này úp bát này đấy ba trắng tinh luôn anh em nhé đấy mà bát ra này úp này đây bàn dây đây này úp bát này đấy nét căng luôn anh em này nét căng luôn này đấy ba trắng tinh anh em này đấy tiếp là bàn sắp đôi này sắp đôi này cho bàn dây vào này úp này đấy nhìn chưa đấy nét căng luôn sắp đôi này anh em này anh em nhìn chưa sắp đôi này đấy sắp đôi đấy úp này. cho ra làm dây này úp bát này đấy sắp đôi nét căng luôn anh em nhé đấy này, bỏ bát ra này. này bỏ bát ra để ba đen này bài ba đen này đấy, để bàn dây bà này anh em này đấy úp bát vào này ba đen này ba đen xì nét căng này anh em này đấy tiếp này bốn đen này bài tứ đen này bốn đèn này anh em đấy nét như Sony anh em nhé, bốn đèn xì anh em nhé, đấy nét căng luôn đấy còn màn à, màn điện thoại thì nhà tôi đầy đủ tất cả các màn luôn này màn điện thoại anh em này anh em nhìn này đặt này bốn đèn nhá anh em nhìn thấy bốn đèn này đấy, đặt điện thoại nhá đấy cũng bát này đấy nhìn chưa đấy bốn đèn này nét căng luôn anh em này nét như Sony luôn anh em nhé đấy sắp đôi này bài sắp đôi này. bài sắp đôi này. anh em nhìn này đấy, đang là sắp đôi nhá cú bát này nhá nhìn chưa đấy sắp đôi này nhìn chưa sắp đôi đấy sắp đôi đấy mở ra đấy, bài à, tứ trắng này như Sony buồn úp bát này đấy úp bát này đấy buồn tứ tứ trắng này đấy nét căng luôn này mở bát ra này đấy bài ba trắng này như này đấy ba trắng nhá đang ba trắng nhá úp bát này đấy liệt căng luôn anh em này ba trắng tinh luôn anh em này em nhìn chưa ba trắng tinh luôn anh em nhìn chưa đấy nét căng luôn anh em nhé rất chuẩn chỉ <coughs> công ty cờ bạc bịp anh Hùng Hải chuyên phân phối bán buôn bán xỉ bán lẻ dụng cụ cờ bạc bịp công nghệ cao các dụng cụ về bài bịp sóc đĩa bịp dụng cụ chắn bịp dụng cụ về sóc đĩa bịp dụng cụ về bầu cua tài xỉu bịp cài đặt tất cả các loại game trên điện thoại anh em nhé đấy, game bầu cua game sóc đĩa đấy tất cả các loại game anh em nhé rất là cảm ơn anh em đã theo dõi video của nít <clears throat> rất là mong anh em đăng ký kênh nhấn chuông like video của nít để ủng hộ cho công ty cờ bịp anh ngải anh em nhé tất cả các bát đĩa tôi đầy đủ hết anh em nhé mẫu bát đĩa này đấy màn màn dây này màn màn khuếch đấy, màn điện thoại đấy và anh em cài vào điện thoại của anh em thì đây là một cái cục phát wifi anh em nhé anh em cầm điện thoại đến anh em cài trong cái phần mềm ai camera cho anh em thì nhà tôi có ba cơ sở cơ sở thứ nhất bến xe mỹ đình cơ sở hai bến xe giáp bát cơ sở thứ ba bến xe miền đông sài gòn cảm ơn anh em theo dõi video của nít Xin chào anh em Hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm đó là quét từ mã vạch hay người ta gọi là quét ngang Cái quét từ mã vạch này không phải như quét từ mã vạch uh, ngày xưa Đấy nhà tôi đã cải tiến hơn ngày xưa chỉ là một pin bây giờ là hai pin anh em chơi tối đa là 8 tiếng đấy sạc anh em chơi được 8 tiếng nhá không phải như ngày xưa chơi được tầm 6 tiếng đấy cái bệ quét từ mã vạch này nó không tôi giới thiệu qua này nó không phải là như kiểu cái lướt tiền anh em cái lướt tiền này hay là cái thảm anh em bắt buộc phải lướt qua nó thì nó mới báo về cục dung này về chẵn hay là về lẻ nhà tôi đã cải tiến hơn anh em mình không biết là người chơi hay người sóc cái anh em mình cần đặt trước nó khoảng 25 đến 30 phân tối đa của nó là 35 phân anh em nhé nó sẽ báo về cục dung này về chẵn hay về lẻ cho anh em đấy cái này nó rất mỏng này anh em đi chơi đó, anh em ngụy trang vào dán vào tờ tiền này hay là anh em để trong giày hay ống chân này hoặc là để trong ví này đấy đi kèm theo nó vẫn là một bộ vị không tang anh em nhé đây là con tú tôi cắt sẵn ra anh em lưu ý 100 trăm không tang nhà tôi có rất nhiều loại quân thăng long villa đóm à, con tú à, ngựa villa bất cứ cái gì anh em đơn vị nào chơi bất kỳ quân gì anh em cứ alo tôi chúng tôi sẽ làm cho anh em trong ngày cho anh em xong luôn quân gì nhà tôi có bát đĩa nha anh em lưu ý nhé bát đĩa hoàn toàn xanh chín đấy anh em đi chơi chỉ cần một bộ quét ngang này và một bộ vị không tang anh em có thể chiến thắng 100 trăm luôn nguyên lý hoạt động của nó vẫn là lẻ dung một sấp đôi không dung tứ tử dung hai anh em nhé anh em lưu ý này đi chơi cờ bạc có hai nguyên lý một là người chơi hai là người sóc cái anh em lưu ý này cái này à, không cần người sóc tái anh em cũng có thể chơi được mà là người sóc tái anh em cũng có thể chơi được nha anh em nhé anh em lưu ý cái điều đó sau đây tôi xin test thử cho em vài ba tiếng bạc để cho anh em độ chuẩn xác của quét từ mã vạch này như thế nào ở đây có công tác này anh em nhớ bật lên này đi chơi này đây là cái ví bình thường nhé tôi để vào trong ví này anh em cứ lượng này tôi là người chơi này giả sử là người chơi này cứ ước lượng đây, đây tôi đang chỉnh cho là 35 phân này anh em này nguyên lý hoạt động của nó vẫn là lẻ dung một sấp đôi cũng dung tứ tử dung hai nha anh em nhé cái cờ cái cục dung này cầm trên tay ạ chỉ một mình tôi biết thôi nhưng tôi quay clip tôi để ra cái bát này để cho anh em nghe độ cảm nhận độ chính xác của cái bệ quét master đấy như nào lẻ dung một này anh em này ra dung và dung này anh em này sấp đôi của nó đánh anh em đánh tất tay luôn không bao dung Đấy, tứ tử không hai nha anh em nhé sau đây chúng tôi xin đánh thử cho em vài ba tiếng bạc là người chơi Đấy, ra dung này sau đây tôi cầm cái cục dung này lên trên tay này để tôi cho anh em nghe cảm nhận là không ai có thể biết được sau cái này người sau cái xong này người chơi kéo về lòng này cứ ước lượng của nó ba mươi ba phân kéo về lòng này tiếng này chắc chắn là lẻ rồi anh em nhé anh em nghe tiếng không bao nghe tiếng đúng không ba trắng này anh em này đấy sóc tiếp này anh em kéo về làm này vẫn lẻ nha anh em nhá cái dung này chỉ mình tôi biết thôi ba đen này sau đây tôi để ra cái bát này cho anh em nghe độ cảm nhận của nó về chẵn về lẻ anh em cùng cảm nhận nhá cái này. nó chơi kéo về lòng thôi ví dụ cách xa khoảng 6 70 phân nó không quét được anh em chỉ cần kéo về lòng 30 phân đến 35 phân này, cái sau không kéo về lòng này dùng một này lẻ này anh em này lại ba đen này đấy tôi xin tóc thử cho em hai ba à, tiếng bạc nữa này anh em phải kéo về lòng này lẻ tiếp này bạc cầu à ba trắng này đánh cái này mà gặp những con nào khác nữa là con bạc khăn thôi, thì hết tay luôn kéo về lòng tiếp này vẫn lẻ này hôm nay chả biết là sóc nguyên cầu lại ba trắng lại lên ba đen này sau đây tôi xin sóc thử cho anh em một tiếng bạc nữa này là người chơi nhá anh em nhá để kéo về làm này vẫn lẻ anh em ạ ba đen này đây tôi giả sử là người chơi sau đây tôi xin giả sử là người sóc cái đấy Để tôi rung lên để cho anh em cảm nhận này anh em mình sóc cái này cứ dài tay ra này tôi đặt trước nó ước lượng 30 35 phân này vẫn lẻ này anh em này tôi mở này ba trắng này đấy xong tiếp này cái đặt trước cái mỏng này vẫn lẻ này vẫn ba trắng này anh em này xong tiếp này vẫn lẻ này bạc bạc cầu vẫn ba trắng này anh em này tôi sóc bằng da sấp đôi cho anh em luôn nhé không dung này sấp đôi này anh em này tôi mở này chồng quân nó vẫn báo hết cho anh em nhá nó quét độ quét của nó độ chuẩn xác của nó lên 99 phần trăm anh em nhá tôi sóc thử cho anh em một tiếng bạc nữa này vẫn lẻ này anh em này tôi mở này ba đen này đây tôi để luôn tứ tử này cho anh em này tứ tử dung hai nha anh em cứ đặt trước nó cứ 30 35 phần nó sẽ tự động báo cho ta về chẵn hay về lẻ đấy anh em lưu ý này đi chơi anh em chỉ cần bộ quét mã vạch mã từ này anh em ngụy trang một ví hay cho ông rẻ hay cho ông chân và một bộ vị công tang bát đĩa hoàn toàn danh chín anh em có thể chiến thắng đến 99% anh em nhé nếu anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ 0989 30 30 50 để nhận tư vấn miễn phí nhà tôi có hai cơ sở cơ sở bến xe mỹ đình cơ sở 2 bến xe giáp bát nhà tôi nhận giao hàng toàn quốc nha anh em lưu ý lại cộng mới bảo hành đấy nhà tôi có rất nhiều loại dụng cụ cờ bạc bịp sóc đỡ bịp bầu cua bịp cảm ơn anh em xem clip xin chào anh em hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm đó là quét từ mã vạch hay người ta gọi là quét ngang cái quét từ mã vạch này không phải như quét từ mã vạch uh, ngày xưa đấy nhà tôi đã cải tiến hơn ngày xưa chỉ là một pin bây giờ là hai pin anh em chơi tối đa là 8 tiếng đấy sạc anh em chơi được 8 tiếng nhá không phải như ngày xưa chơi được tầm 6 tiếng đấy cái bệ quét từ ma vạch này nó không tôi giới thiệu qua là nó không phải là như kiểu cái lướt tiền anh em cái lướt tiền này hay là cái thảm anh em bắt buộc phải lướt qua nó thì nó mới báo về cục dung này về chẵn hay là về lẻ nhà tôi đã cải tiến hơn anh em mình không biết là người chơi hay người sóc cái anh em mình cần đặt trước nó khoảng 25 đến 30 phân tối đa của nó là 35 phân anh em nhé nó sẽ báo về cục dung này về chẵn hay về lẻ cho anh em đấy cái này nó rất mỏng này anh em đi chơi đó anh em ngụy trang vào dán vào tờ tiền này hay là anh em để trong giày hay ống chân này hoặc là để trong ví này đấy đi kèm theo nó vẫn là một bộ vị không tang anh em nhé đây là con tú tôi cắt sẵn ra anh em lưu ý 100 trăm không tang nhà tôi có rất nhiều loại quân thăng long villa đóm à, quân tú à, ngựa hay villa bất cứ cái gì anh em đơn vị nào chơi bất kỳ quân gì anh em cứ alo tôi chúng tôi sẽ làm cho anh em trong ngày cho anh em xong luôn quân gì nhà tôi có bát đĩa nha anh em lưu ý nhé bát đĩa hoàn toàn xanh chín đấy anh em đi chơi chỉ cần một bộ quét ngang này và một bộ vị không tang anh em có thể chiến thắng 100 trăm luôn nguyên lý hoạt động của nó vẫn là lẻ dung một sấp đôi không dung tứ tử dung hai anh em nhé anh em lưu ý này đi chơi cờ bạc có hai nguyên lý một là người chơi hai là người sóc cái anh em lưu ý này cái này à, không cần người sóc cái anh em cũng có thể chơi được mà là người sóc cái anh em cũng có thể chơi được nha anh em nhé anh em lưu ý cái điều đó sau đây tôi xin test thử cho em vài ba tiếng bạc để cho anh em độ chuẩn xác của quyết từ mã vạch này như thế nào ở đây có công tắc này anh em nhớ bật lên này đi chơi này đây là cái ví bình thường nhá tôi để vào trong ví này anh em cứ lượng này tôi là người chơi này giả sử là người chơi này cứ ước lượng đây tôi đang chỉnh cho là ba năm phân này anh em này nguyên lý hoạt động của nó vẫn là lẻ dung một sấp đôi cũng dung tứ tử dung hai nha anh em nhá cái cược cái cục dung này cầm trên tay ạ chỉ một mình tôi biết thôi nhưng tôi quay clip tôi để ra cái bát này để cho anh em nghe độ cảm nhận độ chính xác của cái bệ quét master đấy như nào lẻ dung một này anh em này ra dung và dung này anh em này sấp đôi của nó đánh anh em đánh tất tay luôn không bao dung đấy, tứ tử dung hai anh em nhá sau đây chúng tôi xin đánh thử cho em vài ba tiếng bạc là người chơi đấy, ra dung này sau đây tôi cầm cái cục dung này lên trên tay này để tôi cho anh em nghe cảm nhận là không ai có thể biết được sau cái này người sau cái xong này người chơi kéo về lòng này cứ ước lượng của nó ba mươi ba phân kéo về lòng này tiếng này chắc chắn là lẻ rồi anh em nhé anh em nghe tiếng không bao nghe tiếng đúng không ba trắng này anh em này đấy sau tiếp này anh em kéo về lòng này vẫn lẻ nha anh em nhá cái dung này chỉ mình tôi biết thôi ba đen này sau đây tôi để ra cái bát này cho anh em nghe độ cảm nhận của nó về chẵn về lẻ anh em cùng cảm nhận nhé cái người chơi kéo về lòng thôi ví dụ cách xa khoảng sáu bảy mươi phân nó không quét được anh em chỉ cần kéo về lòng 30 phân đến 35 phân này, cái sau không kéo về lòng này dùng một này lẻ này anh em này lại ba đen này đấy tôi xin thóc thử cho em hai ba cứ bạc nữa này anh em phải kéo về lòng này lẻ tiếp này bạc cầu à ba trắng này đánh cái này mà gặp những con nào khác như là con bạc khác thôi thì hết tay luôn kéo về lòng tiếp này vẫn lẻ này hôm nay chả biết là sau nguyên cầu lại ba trắng lại lên ba đen này sau đây tôi xin sóc thử cho anh em một tiếng bạc nữa này là người chơi nhá anh em nhá kéo về lòng này vẫn lẻ anh em ạ ba đen này đây tôi giả sử là người chơi sau đây tôi xin giả sử là người sóc cái đấy Để tôi rung lên để cho anh em cảm nhận này anh em mình sóc cái này cứ dài tay ra này cứ đặt trước nó ước lượng 30 35 phân này vẫn lẻ này anh em này tôi mở này ba trắng này đấy sóc tiếp này cứ đặt trước cái mỏng này vẫn lẻ này vẫn ba trắng này anh em này xong tiếp này vẫn lẻ này bạc này bạc cầu vẫn ba trắng này anh em này tôi sóc bằng da sắp đôi cho anh em luôn nhé không dung này sắp đôi này anh em này tôi mở này chồng quân nó vẫn báo hết cho anh em nhé nó quét độ quét của nó độ chuẩn xác của nó lên 99 phần trăm anh em nhé sóc thử cho anh em một tiếng bạc nữa này vẫn lẻ này anh em này tôi mở này ba đen này đây tôi để luôn tứ tử này cho anh em này tứ tử dung hai nha anh em cứ đặt trước nó cứ 30 35 phần nó sẽ tự động báo cho ta về chắn này về lẻ đấy anh em lưu ý này đi chơi anh em chỉ cần bộ quét mã tạch mã từ này anh em mình trang một ví hay cho ông rẻ hay cho ông chân và một bộ vị công tang bát đĩa hoàn toàn danh chín anh em có thể chiến thắng đến 99% anh em nhé nếu anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ 0989 30 30 50 để nhận tư vấn miễn phí nhà tôi có hai cơ sở cơ sở bến xe mỹ đình cơ sở hai bến xe giáp bát nhà tôi nhận giao hàng toàn quốc nha anh em lưu ý lại cộng mới bảo hành đấy nhà tôi có rất nhiều loại dụng cụ cờ bạc bịp sóc đỡ bịp bầu cua bịp cảm ơn anh em xem clip